quy định về rượu và chất lỏng có cồn khi đi máy bay. Trên các chuyến bay nội địa, rượu, chất lỏng có cồn hoàn toàn được phép mang theo khi bạn đi máy bay. Với hành lý sách tay, hành khách cần lưu ý các quy định sau. Rượu, chất lỏng có cồn với nồng độ dưới 24%, không hạn chế. Rượu, chất lỏng có cồn với nồng độ từ 24 đến 70%, chỉ được mang tối đa 5 lít trên một người và phải được đựng trong bình đựng có nhãn tem của nhà sản xuất. Rượu, chất lỏng có cồn với nồng độ từ 70% trở lên, không được phép mang theo trên chuyến bay quốc tế, không được phép mang theo rượu, chất lỏng có cồn với nồng độ từ 70% trở lên. Đối với rượu, chất lỏng có cồn dưới 70% thì quy định của Vietnam Airlines như sau. Rượu, chất lỏng có cồn với nồng độ dưới 24% không hạn chế. Rượu, chất lỏng có cồn với nồng độ từ 24 đến 70% chỉ được mang tối đa 2 lít trên một người và phải được đựng trong bình đựng của nhà sản xuất rượu, chất lỏng có cồn với nồng độ từ 70% trở lên, không được phép mang theo. Quy định về nước mắm khi đi máy bay Nước mắm là loại chất lỏng có mùi, vậy nên tất cả các hãng hàng không đều từ chối vận chuyển. Tuy nhiên, chỉ riêng hành trình bay Phú Quốc của hãng Vietjet Air là được phép vận chuyển nước mắm, nhưng phải tuân thủ theo các quy định sau. Nước mắm chỉ được vận chuyển trong hành lý ký gửi. Mỗi hành khách được mang không quá 4 lít và mỗi chai không quá 1 lít nước mắm. Nước mắm cần phải được đựng trong chai, lọ nhựa, không cho vào chai thủy tinh. Lượng nước mắm chứa trong mỗi chai không vượt quá 95% thể tích của chai để đề phòng va chạm gây vỡ chai. Các chai lọ đựng nước mắm, chất lỏng có mùi phải được đóng gói vào thùng xốp dán kín miệng bằng, tránh tỏa mùi và không để chất lỏng chảy ra ngoài, đảm bảo trong quá trình vận chuyển.